nguyện thảy chúng sinh khỏi quan kết nguyện cho nhân loại ráng tu hành nguyện dình tam học giới định tuệ nguyện đoạn tham sân si độc sanh nguyện giải căn nhân sanh tử khổ nguyệt diện tâm tham háo lợi danh nguyện tu tinh tấn không giải đại nguyện sao đạo quả sớm viên thành ngũ trần như khúc xương không mà con chó đói khố câm ngậm lì ngủ trần như thịt tử thi quả tranh nhau mổ kệ gì thúi tha ngủ trần ngâm phà cầm đi ngược gió ắt là phỏng tay ngủ trần hầm lửa đỏ gai chân xuống đó hằng ngày khổ đau ngủ trần tự giấc chim bao thấy rồi riền mắt dễ nào bền dai ngủ trần như vật mượn xài xài xong phải trả giữ hoài được sao ngủ trần như trái chín cây nại cây gãy nhánh vỡ đau thợ rừng ngủ trần lao kiếm sáng trưng phạm nhầm ắt khổ nửa đừng dễ vui ngũ trần giao thớt đủ đôi người mê đắm bị bầm nhồi nát tan ngũ trần đầu rắn hổ mang có hai túi ngọc lại càng dễ kinh ai tu liệu nấy giữ mình mười đò điều tội khổ đinh ninh chớ sờ à, con đã lễ bái tam bảo và sinh giới xong Dạ, kính mời bàn tay của cô phụ nữ như Pháp. Dạ, kính mời cô nha. Dạ, sa thủ, sa thủ, kính cảm ơn cô, cẩm vân Nam mô bút Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính định lệ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng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 Như Pháp cũng xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn cô Sang Đông đã mở room cho đạo, bà cho Đạo Tràng Thính Pháp và dạ, kính chào anh chị Phan văn Liêm về vào Đạo Tràng. Nạp Mô Bích Hai giá và dạ, con thấy có đại đức uh, tuệ đức vào đạo tràng và dạ, con uh, xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức tuệ đức như sư có trước máy xin cho con một tín hiệu à, để uh, tiên phong ông ba pháp quốc kinh số 253 gia dạ, sư gia dạ, sa thú đành thai và như pháp cũng uh, kính mến mời cô sạng đông mời cô cẩm vân mời cô khóc nguồn lào cai và mời tất cả những vị trong đầu tràng vị nào có thể cầm bích thì xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ à. dạ còn kính nhân bích đến sư nam mô bích thai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 thành Sawathanti Arasoa Sawakhaya Ai thấy lỗi của người Thường sanh lòng chỉ trích Thường sanh lòng chỉ trích Người ấy lậu hoặc tăng Rất xa lậu hoặc diệt Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu Những ai chăm thấy lỗi người Dễ sanh ác ý nói lời dèm pha Người như vậy còn rất xa Xa đường thiện trí, xa nhà hiền nhân một phổ thơ của ngài hòa thượng với dạ con xin kể Bharavachanupasisa Nichang Ujjana Sanyino Asawata Sawatanti Araso Asawakhaya Bharavachanupasisa Nichang cha na sa Nichang Uchana Sanyino Asawata Sawatanti Araso Asawakhaya Barawacha Nupasisa Nichang Uchana Sanyino Asawata Sawatanti Araso Asawakhaya Dạ, con xin hết ạ. Kính mời cô phát nguồn Lào, Lào Cai tiếp theo ạ. Dạ, con kính chiên đại đức vệ đức ạ. Dạ, con kính hành lễ ba ngôi tâm bảo dạ đức pháp ở năng. con kính hành lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức. Con kính lễ cô tu nữ như pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Mong cô như pháp cho biết tín hiệu tốt cảm ơn cô dạng đông cho bài đã dạ con xin phép được đọc bài à, câu pháp cú à, một hai trăm năm ba para cha núp bà si xạ nick chẳng út cha na sành nhi nộ à sa hòa ta à sa hòa ta sa hoàn thành ti à ra so à sa quách kha dạ para quách pa si sa sa chân u na sanh no asa ti a a ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt bản dịch của hòa thượng thích minh châu những ai chăm thấy lỗi người dễ sanh ác ý nói lời dèm pha dường như vậy người như vậy còn rất xa xa đường thiện trí xa nhà hiền nhân bản dịch của hòa thượng giới đất con xin phép được kể Parawa cha ba si sa nek chang u cha na sanh ni no asawata sawankanti araso asawangkaya paracha nupasisa nichang ucha na sanyino asawata sawankanti araso asawangkaya ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lộ hoặc tăng rất xa lộ hoặc diệt bản dịch của hòa thượng thích minh châu những ai chăm thấy lỗi người dễ sanh ác ý nói lời dèm pha người như vậy còn rất xa xa đường thiện trí xa nhà hiền nhân bản dịch của hòa thượng giới đức dạ con đã đọc xong con à, xin phép mời vị kế tiếp ạ cảm ơn cô dạng đông ạ con kính tri ân thượng tọa minh hạnh dạ,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 Parawatcha nupasissa nít chẳng ui cha hà na sam nhi nô a sa wa ta sa wa thành tí a ra so a sa wa ha ya para sa nít ui cha hà a sa wa sa wa thành Arasoa Sawak Haya Barawat Januvasisa Nước Trần Ui Chaha Nasam Nino Asawa Tasawa Thần Tí Araso a Asawa Haya Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng rất xa hoặc diệt bản dịch của hòa thượng thích minh châu Barawat cha nú bát xít xá nít chẳng ôi cha na sàn nhí nồn a xá hòa tá xá hóa thầm tí a ra sô a xá hóa khá già những ai chăm thấy lỗi người dễ sanh ác ý dèm pha người như vậy còn rất xa ta à. nguyện thiện trí xa nhà nhân với đức kính mời Dạ, sa thủ, sa thủ kính cảm ơn sức trận đồng Nam mô Bụt Thà, giá Nam mô Thầm Nà, giá Nam mô Sangha, giá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 a xá hòa tát xá quát hành tí a ra sô a xá quát khá già bá ra quát cha nú bát xít xá nít chăng út cha ná sanh nhí nô a xá hòa tát xá quát hành tí a ra sô a xá quát khá già Parawachanupassit sa Nichang Uttana Sanyino Asawa Tasawa Thanti Araso Asawa Khaya Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích Người ấy lậu hoặc tăng Rất xa lậu hoặc Diện Châu Những ai chăm minh là thấy lỗi người Dễ sanh ác ý nói lời về người như vậy còn rất, rất xa Xa đường thiện trí xa nhà hiền nhân Bản phổ thơ của Thượng Và Cẩm Dân đã ôn bài xong Mến mời à, bàn tay của Nhu Phạm Và mến quý vị nha Dạ, sa thu cô Cẩm Vân. Dạ. Nam mô bút Thai á, Nam mô Thăng Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Con xin ôn câu pháp cú 253. Parawa cha nupasisa nik chăng Uchana no Asa Watasa Watanti Araso Asa Wakhaya Ai thấy lúc của người thường sanh lòng chỉ trích Người ấy lậu hoặc tăng Rất xa lậu hoặc diệt Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Những ai chăm thấy lỗi người Dễ sanh ác ý nói lời dèm pha Người như vậy còn rất xa, xa đường thiện trí, xa nhà hiền nhân, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kính dâng bích cho đạo tràng ạ. dạ đâu có ai cầm mít đâu mà pháp quận lào cai nghe <laughs> trời ơi bữa nay nhung phạm gì mà trả bài nhanh quá nhung pháp mới thấy nhung phạm cầm mít như pháp chạy ra quay vô không kịp luôn <laughs> anh xin lỗi đào trang dạ năm mong bích hà giá bữa nay nhung phạm giỏi quá đọc lẹ quá Dạ, kính mời bàn tay quý vị nha, Pháp Nguồn Lào Cai và Nhung Phạm nếu có thể thì à, xin đưa bàn tay lần nữa nha. Dạ, bây giờ à, à rồi thôi mời Pháp Nguồn Lào Cai đi, như Pháp trả bài sau. Dạ, có bàn tay của Pháp Nguồn rồi, mời Pháp Nguồn nha. Dạ, con cảm ơn cô đã nhường mic cho con. Dạ, con xin phép được ôn câu Pháp Cú 253 Cảm ơn cô Cẩm Vân đã cho bà cho cái tín hiệu âm thanh tốt ạ. Cảm ơn cô Như Pháp. Con xin phép được ôn bài ạ. Parawak cha nupasi sa nik chẳng út na sanh như no à sa quả ta sa quát thành ti à ra so à sa quát kaya para quát chà đô bát si sa nick chẳng nick chẳng ô cha na sanh nhi nộ A sa quả ta sa hoàn thành ti à ra so a sa quắc ca dạ ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lộ hoặc tăng rất xa hoặc diệt bản dịch của hòa thượng thích minh châu những ai chăm thấy lỗi người dễ sanh ác ý nói lời dèm pha người như vậy còn rất xa xa đường thiện trí xa nhà hiền nhân bản dịch của hòa thượng giới đức xin phép được kệ Parawacha nupansista Nichang ucha na sanyino Asawakta sawantanti araso asawakhaya parawacha nupasisa nekchangocha nasangnin yino asawata sawantanti araso asawakhaya ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt bản dịch của hòa thượng thích minh châu những ai chăm thấy lỗi người dễ sanh ác ý nói lời dèm pha người như vậy còn rất xa xa thiện trí xa nhà hiền nhân bản dịch của hòa thượng giới đất dạ con đã ôn bài xong con xin phép xuống mic mời một vị kế tiếp ạ cảm ơn cô dạng đông cảm ơn nhung phạm cảm ơn cô như pháp ạ Dạ, sa thú kính cảm ơn cục hấp nguồn Lào Cai. Nhung Phạm ơi, Nhung Phạm có có muốn ông bà lần thứ hai không? Alo, Nhung Phạm. Rồi, mời Nhung Phạm nha. Dạ, sa thú cô Như Pháp ạ con xin ôn lại bài câu pháp cú ạ nam mô bút thay á nam mô thăng mai á nam mô sang khai á con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức con kính lễ cô tu nữ như pháp con kính chào đạo tràng con xin ôn bài câu pháp cú 253 Parawa cha sisa sisa nick chăng u ha u cha na sanh nhĩ nô a sa wa tassa wa thần ti araso asawa khaya ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt bản dịch của hòa thượng thích minh những ai chăm thấy lỗi người dễ sanh ác ý nói lời dèm pha người như vậy còn rất xa xa đường thiện trí xa nhà hiền nhân bản dịch của hòa thượng giới đức ạ dạ con xin hết ạ con xin kính dâng bích lại cho vị kế tiếp ạ dạ xà thủ xà thủ kính cảm ơn nhung phạm nam mô bích tha giá dạ cảm ơn cô răng đông cảm ơn pháp nguồn lào cai nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và như pháp kính chào đạo tràng và dạ, con xin được ôn bài cao pháp của kinh số 253 cảm ơn cô đàn đông cho bài học Barawat cha nu mát sít san nít chẳng út cha nó san nờ a sa quạt ta sa quát thành thì a ra sơ a sa quát khá già Barawat cha nu mát sít san chăng út cha nó san ni nờ a sa quạt ta sa quát thành thì a ra sơ a sa quát khá già Thi Na ơi Thi Na chuẩn bị nha như pháp đọc mấy lần là đã chờ à, chờ Thi Na này chờ cô Trần Đạo nữa nha không chưa có trễ giờ nha Thi Na ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu Bà bà cha, nụ xê xa, Bharatvacha cha nụ cha a san ni no a sa quát ta sa quát thanh ti a ra sơ a sa quát kha ya bà ra quát cha nu ma te sa ni cha nu cha na san ni no a sa quát ta sa quát thanh ti a ra sơ a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 đưa bàn tay ôm bài được không cầm mít đánh lễ và chào đạo tràng luôn khỏi chát rồi xa thủ mời tina nha Đắc mô bút Buddhaya, Đắc mô tham Dhammaya, Đắc mô kha Sankhaya, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô đương nữ con kính chào đạo tràng con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 253 Parawat cha Nupasissa nityang uccana sanyino asawa tasawan watanti araso asawa khaya para waccanupasissa nityang uccana sanyino asawa tasawan tanti araso asawa Ai thấy lỗi của người, thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Của Hòa Thượng Thích Minh Môn Qua ráo, qua ráo quanh cha nụ phan si xá nên chăng luôn cha là sanh nhi nu. À xa qua thân xa quanh tha tí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 Dạ, xa thú cảm ơn, cảm ơn chị Na. Dạ, mến chào cô Trần Đạo vừa vào đạo tràng. Ồ, oh, cô Trần Đạo vào đạo tràng mà đang bận không cầm mic được. ha Dạ. Dạ, kính chào ngao sắc của chị vào đạo tràng. Dạ, biết sao mà như Pháp mà mời quý vị lên ông lần hai không? Tại vì Thượng Tọa Tị Quyền đã cho hay là <laughs> không phải tiên đòi tiểu quyền cho hay mà đại đức tịnh đạt cho như pháp hay là sẽ đừng ta tự quyền giao giảng trễ 15 phút nên à, như pháp quý vị đọc bài thoải mái luôn nên như pháp sợ um, thi na vào rồi thấy hết giờ không ôn bài nên là lật đật phải nói trước chứ đúng lý là không được nói trong khi ôn bài nhưng mà sợ người thì đã không chuẩn bị ờ, nên ờ, vào xong rồi không có chuẩn bị nên không ôn bài à, à bây giờ ờ, là còn 5 phút nữa bây giờ tính sao đây cô rạng đông dạ cô rạng đông tính sao à, mời cô rạng đông mời cô cẩm vân lên ôn bài tiếp hay là trả tiếp ha rồi mời cô rạng đông lên tiếp còn 5 phút nữa thôi dạ yeah rồi mời cô đặng đông dạ sa thú cô nguyên pháp sau đây con xin kể tiếp uh, câu uh, pháp cú số 253 Barawat cha nu bát xít xá nít chăng ui cha ná san nhí nô à xá hoa tá xá hoa thành tiếng a ra so a sáu bát cá gia parawat cha nú bát xít xá nít chăng u cha ná sanh nhí nô a sáu hoa tá sáu quan sáu quát thành tí a ra so a sáu quát khá già parawat cha nú bát xít xá nít chăn vui cha ná xanh nhí nô a sa wa ta sa hoa thành tín a ra sô a sa hoa khá gia ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng rất xa là hoặc diệt bản dịch của hòa thượng thích minh châu Parawat cha Parawat cha Nubasisa nết chăng ôi cha na san nhí nô a sa hoa tá sa hoa thần tí a ra so a sa hoa khá già những ai chăm thấy lỗi người dễ sanh ác ý nói lời dèm pha người như vậy còn rất xa xa đường thiện trí xa nhà hiền nhân bản dịch của hòa thượng duy đức dạ yeah. à, không biết uh, mời ai nữa ạ. <laughs> Đoạn đông xin xuống bích nha. Dạ mời Tina cầm mic cha ơi sư online sư chưa có vào đầu tràng học sư vào sư cũng phải còn ổn định đường tiền mời Tina nha không biết là thi na buông mít hay là không cầm mít được mà không có nghe thi na ơi dạ con đô nữ như pháp thành kính lãnh lễ thượng tọa tệ quyền nhiều quan năm vào đạo tràng dạ sa thú sa thú lành thai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tự đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp của kinh số 252 như pháp kính cảm ơn tất cả đạo tràng 253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 Nam Mô Bố Thầy Nam Mô Tham Ma Nam Mô Sang Thầy Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa Nam mô ta sa pha ga wa to hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh na nghiệp bộn bề nặng gánh lo ít khi tâm trì rảnh ra ngà não phiền kết bồ sẵn tham còn nhiều nghe chánh pháp như người được ngọc ngã nghe pháp nhiều chư phật gợi khen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 cho xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền. Bill hoan hỷ cho chúng con được học. Bài học ngày hôm nay là cao Pháp Cú Kinh số 254. Như Pháp chính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Bích Đánh Sư à. Nam mô Bụt Thầy, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sang Khai, giới giờ đại chúng nghe rõ dạ, cảm ơn quý vị chúng tôi cũng có báo cho quý vị lẽ ra thì um, chúng tôi cũng sẽ khó, khó có thể giảng nhưng điều mà chúng tôi cũng tranh thủ bởi vì um, khi mà ờ, vào hạ đó thì chúng tôi đọc hai cái bài kinh rất là dài là bài kinh tham chắc tức là bài kinh diệu pháp luân và bài kinh vô ngã tướng kinh mà sau đó cả nghĩa việt nữa cho phật tử người cũng đến ờ, đọc rất là đông và sau đó thì cho họ ngồi thiền một chút xíu thì khoảng chừng 10 phút 15 phút hôm nay chúng tôi à, đi coi như làm nó, nó nó tóm tắt lại cái cái ngay cái giờ giảng và nó chúng tôi xuống có nói trước là khoảng chừng ờ, bảy giờ 15 chúng tôi mới vào room được thì vào cái ngày giờ này thì quý vị quan nghĩ thông cảm cho ba tháng hạ dùm cũng là cái ước nguyện của chúng tôi tụng đọc kinh văn nó như vậy và trong ba tháng hạ thì đọc hai cái bài kinh quan trọng đó và xin bắt đầu uh, cáo lỗi quý vị quý vị à, phải chờ một chút xíu dạ cái việc đó phải bởi nó cũng vào tình huống kẹt dạ, dạ sẽ bắt đầu vào thời gian kính lễ đến ờ, thượng tọa minh hành đại đức tuệ đức cùng chư tăng đang hiện diện thân chào đến quý phụ nữ cùng chư phật tử dạ sẽ bắt đầu vào thời giảng arahang samma sambuddho phakawa buddhang phakawantang apiwa Kato phakawata thammo thammang namasami supatipanno phakawato savaka sangho sangkhang namami chúng đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo nguyện nhờ quay lực Tam bảo hàng giới hộ đến chư Tông Đức Tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp Nam mô Bích thai Giá. Và dạ kính bạch quý ngài kính thưa quý vị hôm nay câu phúc cứu số 254 không có dấu vết ở trong không trung không có sa môn ở ngoài bên ngoài giáo pháp người đời thích thú với các pháp thế tục các đấng như lai không còn các pháp thế tục hay là à, à, hòa thượng minh châu dịch rằng hư không không giống chân ngoài đây không sa môn chúng sinh thích thế lượng như lai ý lượng trừ hư không chẳng có vết chân bên ngoài chẳng có sức trần sa môn chúng sinh hí lượng đa ngôn như lai ý lượng sạch chân sạch lào dạ đó là của hòa thượng giới đức thì kính thưa quý vị cái câu cái câu này là akasa cái đầu tiên chúng ta có một hợp âm akc padang đăng nathi samano nathi bahire papancha phirata pacha nip papancha tathagato akc padang đăng không có vết chân chú lại ở không trung ở đây cái chữ bá đát akasa là màu nó là một danh từ nam tính ba đá một danh từ trung tính ba đá ba đăng là chi theo đối cách ở đây là không có không có cái gì tức là bầu trời và cái chữ bá đăng là là có nghĩa là là vết chân hay là dấu chân còn, còn gọi là bá đá là câu cú nữa đó ừ. tham má bá đá tham má bá đăng cũng tự chữ bá đá này nè thì chúng ta được cái chữ a k c của chữ nát thí là một một bức biến từ nói vậy thôi ừ. không A K akasha là bầu trời A K C quá và còn chữ nát thí mới là không có A K akasha là bầu trời ở trên e quá A K akasha ở đây là e quá tức là là tức là ở trên trời đó thì không có không có dấu chân tiếp theo cái chữ samano nathi ba hire cái chữ samana là sa môn danh từ nam tính vì ngữ á ba hire là một trạng từ tức là bên ngoài hay là một tỉnh từ cũng được ở ngoài ở bên ngoài thì là một trạng từ mà ngoài ra đó có nghĩa là ở phía ngoài đó thì nó là một, một tỉnh từ thì ở ở bên ngoài ở bên ngoài cái gì ở bên ngoài tức là tính tức là ở ngoài giáo pháp của Phật không có không có sam hôn tôi chưa ba bành cho phía ra ta ba cha ba bành chá, phía ra ta cộng à, phía ra, à, phía ra ta ba bành giá là một danh từ nam tính nói đến các cái pháp thế tục hay truyền cái hay sự trói buộc Aphirati nói về lên từ nữ tính cái sự thích thú cái sự thỏa mãn tức là đối với cái người đời thì thích thú với cái cái dục trần hay là các cái pháp pháp thế tục Nipapanh cho Tathagato chữ nip nip bát là từ cái căn nip cộng với papanh chá mà nãy papanh chá đó papanh chá có nghĩa là các pháp thế tục đó. Tathagata là các đấng như lai các đấng như lai ní pháp bành trá tự từ cái tiếp đầu ngữ tiếp đầu ngữ ní này là nghĩa là bỏ đã đã rời bỏ cái cái cái thế tục rồi tất tha cái tá cái chữ cái tá này cũng như là đã đã đi đến đã đi đến cái bờ bên kia đã thành tựu cái bờ bên kia cho nên các đấng như lai đã từ bỏ các cái pháp thế gian Ủa thì không nghe rõ hả? Nghe rõ chưa, chưa sư con như Pháp à? Nghe rõ là chưa? Thì chúng tôi bật cái cây quạt cái nó, nó, nó hơi nó hơi ồn. Dạ cảm ơn cô Nhung đã nghe rõ rồi hả? Thế ở đây là không có vết chân ở trong không trung ở, ở trong ở trong hư không không có sa môn ở bên ngoài giáo pháp người đời thì thích các cái pháp pháp thế tục còn đến như lai thì đã đã không còn các cái pháp thế tục chúng ta nhớ như vậy thì ở đây nè như điều mà ở đây dịch vô tức nghĩ là đây là nói các pháp thế tục thì trong đó đó à, các cái pháp thế tục này hay các pháp hí luận mà nếu chúng ta sợ từ hí luận thì nó có nghĩa là à, nó là khác nhưng các cái pháp ẩn pháp với đời ở đời thì thích thích coi như là à, à, thích về cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon sụp lạc hay là thích cái cái cái ở đời tức là thích về cái cái dính mắt của dục giới sắc giới và vô sắc giới nhưng như lai thì vượt ngoài cái cái giá trị đó dạ thì đây chính là cái câu pháp cú mà chúng tôi đã thích nghĩa thì dựa trên cái à, cái từ thôi còn khi mà người mà chuyển dịch vô chuyển âm vô thì nó nó có nhiều thứ lắm quý vị dạ yeah. rồi thì cái câu chuyện này cũng rất là đặc biệt đó là thích nghĩa và duyên sự câu này thì khi đức phật ở tại ở tại kusinara đề cập đến du sĩ Suvada là người đệ tử cuối cùng á, khi ngài ngọ thiền trên giường khi ngài khi, à, khi ngài à, ngài nằm ở trên cái giường của Manlat ở tại xứ Upalawattana tương truyền rằng trong thời quá khứ khi em trai của Suvada à, trong cái mùa lúa đã làm phước cúng dường chín lần nhưng sản phẩm đầu tiên thì thì chính Suvada không là thích làm phước mà cứ trì hoãn mãi nhưng rốt cuộc thì cũng làm phước do đó ông không gặp được Đức Phật trong thời giác ngộ đầu tiên và thời giác ngộ giữa tuy nhiên vào lúc hậu thời vào thời giác thì Đức Bổn Sư sắp nếp bàn thì Supada tự nghĩ ta vẫn sẽ thắc mắc về về ba nghi vấn mà ta chưa hỏi sa môn Gautama vì ông ta còn quá trẻ nhưng bây giờ thì ông ta sắp viên tịch nếu ta không hỏi thì sau này sẽ hối tiếc à, khi ông vào khi ông đi đến gặp gặp uh, mật đầu sư ngạ nan ngăn cản ông ta nhưng đức phật đã cho phép ông ta dịp mai cuối cùng ngài bảo ngạ nan đừng ngăn cản Suvada hãy cho thầy ấy vào gặp như lai nghe vậy Suvada vén màn bước vào trong ngôi à, à, ngồi tại cái chân giường của đức thế tôn và hỏi ba câu hỏi rằng thưa samogotama hư không có dấu vết gì có dấu vết gì chăng ngoài Phật pháp có sa môn chăng pháp vô vi có thường tồn chăng thì Đức Thế Tôn đã chỉ rõ những vật ấy là không không thật hữu không thực hiện hữu và ngài dạy rằng hư không không dấu vết ngoại đạo không sa môn chúng sinh thích hư vọng như lai vọng diệt trừ hư không không dấu vết ngoại đạo không sa môn hữu vi không thường trú chư Phật không loạn động. Ở đây cái, theo cái chú giải đó, cái chữ ba đá ở trong hư không này là cái dấu vết không có dấu vết của ai mà, mà để lại hết hiển lộ vì không có màu sắc hình dáng được ở trong hư không như dấu dấu chân chim dấu chân chim thì không mà thể tìm được ngoài giáo pháp của Như Lai không có bốn hạng sa môn bốn đạo bốn quả cái chỗ này hay vô cùng Bahino à thấy chưa cái chữ bách cha là chữ cái chữ bách cha chúng tôi đón là chính xác trên thế gian này vui thích trong những cái pháp chướng ngại cho cái sự giải thoát nhất là ái dục thanh ha thì đó đối với chúng sinh nhưng như lai thì đã vượt qua dạ yeah. thì kính thưa quý vị đây là một cái câu kinh hết sức là đặc biệt nói đến uh, à, Suvada đến hỏi Phật giờ phút cuối cùng và Suvada cũng là vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật để tiếp độ Suvada chúng ta nhớ như vậy nhé à, thì sau cái cái cái cái cái cái cái cái, cái thời sau khi của cái thời pháp Suvada đã chứng Anaham tứ chúng hiện diện cũng được hưởng nhiều cái lợi ích dạ yeah. Suvada này chần chờ không hỏi Đức Phật chờ cơ hội chờ bỏ qua và cuối cùng ông vẫn có thể hỏi được Đức Phật thì hôm nay hư không không giấu chân làm cái câu này nhớ nhớ nhớ chúng tôi nhớ một cái câu câu mà câu pháp cú kinh cũng rất là hay hư không không giấu chân cái sự thọ dụng của bậc xuất gia đối với cái chuyện mà cúng lễ của các hàng tính thí nó không làm cái sự sa sút không có vắt sữa cạn coi như là con chim nó nó bay trên hư không và nó không lưu lại cái dấu chân của nó không gây lại một cái phiền phiền phiền tối đau đau cho người người ta cúng cúng cho mình mà nó không đưa đến một cái cái mà phải phải phải nợ nần phải thiếu thốn vân vân dạ yeah. nó không có đau buồn ở đây hư không không có dấu chân không có vết chân cái điều thứ hai ngoài ra cái giáo lý của đức phật không có bốn đạo bốn quả hay vô cùng bởi ra ngoài ra không có bốn đạo bốn quả ở trong ở trong pháp của của đức phật cái này tôi chịu quá quý vị ở đây khi mà chúng ta biết khi mà hiểu được kinh văn như vậy đó thì chúng ta dẫu cho ai mà có giới thiệu như thế này xảo như thế kia là chúng ta biết Phật đã nói rồi mà trong giáo pháp của chính ngài là thế nào là giáo pháp của chính của chính Đức Phật là Bồ Thí Bắc Thí Giá 37 pháp trợ đạo Bồ đề hàm tận nhờ chiết bán hay có thể nói nêu bậc cao giáo lý, giáo lý tứ đế chính là giáo pháp của ngài chứa đựng hàm tận chiết bán tám môn ngũ ngàn pháp ngôn nằm ở trong tứ đấy nói về nghe quý vị nghe lạ quá không nhưng cái thời pháp đầu tiên độ cho anh em năm vị anh em kiều trần như mà lần đầu tiên đức phật tham chắc cấp ở quách tà năng vận chuyển bánh xe pháp luân vương ở tại vườn nay cũng là cái thời pháp mà đại diện cho tất cả các cái thời pháp khác điều chi tiết rút ra những cái những cái lý chia những cái lý chia sẻ này bởi vì Đức Phật xuất hiện ở trong cuộc đời chỉ có hai hai cái cái cái cái cái cái, cái chỉ đưa ra hai cái điều điều mà để trình bày sự khổ và trình bày về cái cái sự diệt khổ đây là sự thật đưa lên sự khổ và trình bày cái sự diệt khổ con đường chấm dứt khổ nếu sự khổ và đưa ra con đường đưa đến chấm dứt khổ thế đây ngoài giáo pháp của Đức Phật hay ngoài 37 pháp trợ đạo Bồ đề hay nói một cách tức là căn bản hơn tức là trong trong tám môn bốn ngàn, pháp môn đó kinh lực luận đó dựa trên tứ đế mà phát huy chúng ta đừng có có có, có chạy theo cái cái lý của của của ở bên cái lý của của, của giáo lý đại thừa cho rằng tứ đế dành cho các hạng tinh văn là chúng ta coi chừng chúng ta bị sụp hầm đó dạ chúng ta phải cẩn thận cẩn trọng chuyện đó thì ở đây chính đức phật ngài ngài xác định cho Suphada rằng trong trong giáo pháp của ngài ngoài cái giáo pháp của ngài thì không có bốn đạo bốn quả sa môn đây là một giá trị xác chứng sự thật. Cho nên vì vậy, chúng ta an tâm mà chúng ta tu tập, chúng ta an tâm mà chúng ta nếu như đi theo Phật, học theo Phật, nghe theo Phật, vâng lời Phật, thì chúng ta sẽ tu tập theo Phật một cách chuẩn xác và không có và không có có có có có có, có, có à, bị bị mà mà mà bị à, bị sai lệch chúng tôi nói thẳng cho quý vị nghe nhưng không có bị sai lệch mà nó rất là rõ ràng nó rõ như ban ngày cho nên vì vậy nếu chúng ta tu chúng ta tu thì chúng ta mới thấy chạy lên quanh lòng vòng gì không bao bay qua khỏi bàn tay của Phật tổ đâu đối với chúng sinh đó, nó cũng dễ lắm chúng sinh đó thì người ta luôn luôn chấp theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc người ta chạy theo cái đó là cuộc đời nhưng chư hiền thánh tăng và chính đức phật thì các ngài đã dứt trừ dứt trừ cái vọng niệm và dứt trừ cái cái cái lòng tham ái của dục giới của sắc giới và vô sắc giới hay là các truyền phược, các kiết sứ, thượng phần, hạ phần kiết sử đã được đoạn tận. Hay vô cùng. Các ngài không còn một cái cái sự khổ đau ở trong vòng sanh tử và những cái kiểu cái những cái mà dầu cho nếu chúng ta sẽ cái tự hí luận hay hay là hay là là là nào nói những cái chuyện mà mà mà nó nó nó nó nó, nó để mà nó mang tính tức là, là, là tức là là à, trình bày hay là có một cái luyện biện, ờ, biện luận gì đi thì ở đây nhiều lời nhiều trình bày nhiều thứ thì đức phật này cùng chư hiền thánh tăng đời tranh với như lai chứ như lai không có tranh với đời người ta bắt bẻ người ta so sánh như thế này và so sánh như thế kia trong cuộc truyền đạo từ xưa tới nay đạo Phật của chúng ta chưa hề bao giờ truyền giáo đến một xứ nào đến một cái nơi nào mà dùng một cái một cái binh đao chiến lược ờ, một cái chiến lược gì mà vũ khí gì mà để bắt người khác phải phải quy phục phải đi theo mà bằng một tinh thần tự giác bằng một tinh thần tự hiểu và tự tự tu của mọi người hay như vậy đó một cái dấu một cái cái cái cái à, một cái cái đạo một cái cái cái cái, cái giáo lý mà từ bi trí tuệ truyền qua bao đời bị nhiều cái giáo phái khác sát hại, giết, dẹp, bỏ những điều Phật Pháp cũng cũng dần ấy. Rồi mất đi một thời gian, rồi xuất hiện trở lại, vẫn tồn tại trở lại trên những cái cái vết tích trên những cái cái dấu ấn đó mà phát huy cho tới ngày hôm nay. 25 thế kỷ, 20, gần 26 thế kỷ trôi qua, Phật pháp vẫn vẫn đang phát triển như thổi nào vẫn đang phát triển như thế nào không bao giờ có một cái cái cái sự xoay chuyển thay đổi cho nên vì vậy nếu chúng ta có cái sự tu tập chúng ta có một sự tu tập thì chúng ta mới hiểu được rằng ngoài ra giáo lý của chính ngài không có bốn đạo bốn quả là chắc không có cái chuyện hí lựng lộn xộn lung tung lang tan mà người ta trình bày những cái cái bài à, tu phải tu theo như thế này phải như thế kia à, hoặc là ta phát hiện ra một cái à, cái cái lực tu này một cái cái cái một cái ý niệm tu nọ thì tất cả đó là giai thủy hết nó hư vọng hết nó, nó thật không thật không đúng đắn cho nên tất cả chúng ta khi tu tập Phật pháp chúng ta phải cẩn thận chỗ này không phải cái gì người ta cũng nói đóng đóng cái mạc là Phật dạy là chúng ta nghe hết mà Phật dạy dạy đâu dạy cái gì ở kinh nào ai nói nó phải có một nguyên bản nó phải có một nguyên thủy nó phải có một cái khởi khởi điểm chứ không phải là à nói sao rồi nghe vậy à người ta người ta nói sao rồi mình nghe vậy à, nói nói rồi, rồi cứ cứ hội đồng ừ mà nghe theo đây là chúng ta không có một cái à, cái chánh tư của mình không có một chính chánh kiến và chánh tư của mình để mà để mà mà mà chúng ta có lập trường phải hiểu biết một cách rõ đạo Phật không phải làm cái đạo chỉ ăn hiền ở lành bình thường rồi làm lành tránh giới hết chuyện hay là sống một cuộc đời sống coi như là à, thôi coi như là không có có có có có có à, có hại không có sát giết không có à, có, có có làm một cái gì đó cho người ta chỉ như thế thôi à hay hoặc là ăn hiền ở lành là đủ rồi không phải như vậy Ờ, đạo nào cũng là đạo cũng và an hiền ở lành cho nên mình sống mình sống tốt mình là, là ờ, theo lời Phật là dạy vậy cũng được không có dạy Phật cũng dạy vậy những cái điều đó chỉ là những cái điều thiện những cái những cái cái cái mà chúng ta chỉ chúng những chúng sinh dựa dựa như chúng sinh sống có một cái có một cái cái cái cái, cái sinh hoạt với nhau chứ không phải là lời Phật dạy như vậy Đức Phật ngày dạy về cách sống Đức Phật ngài dạy về cách sống ở trong cuộc đời nó mới chỉ là cách sống giữa người với người chứ chưa phải là để chuyên trị những những niềm đau những nỗi khổ cái vui cái buồn của cuộc đời của chúng sinh tại sao chúng ta khổ về sanh lão bệnh tử thương xa ghét gần tại sao chúng ta bất tội nguyện khi muốn không được khi cái mà chúng ta không muốn thì nó tới cái mà chúng ta nâng niu triều mến lại trôi xa tầm tay với mình tại sao như vậy thì đức phật mới trình bày cho tất cả chúng ta hiện hữu của thân ngũ quẩn là chính là khổ đây là khổ khổ của cái gì sanh già đau chết sầu bi khổ u não khổ của cái sự hiện hữu của đa Banchupanda đúc kha của năm quẩn này mà các ngươi chấp năm quẩn là là thương là còn là đau khổ hay như vậy và khi tất cả chúng ta chúng ta hiểu được Đức Phật ngày dạy tất cả các pháp nó vô thường đó thí dụ như ở câu dưới cũng vậy Đức Phật để trả lời cho Supata đó hữu vi nó không thường hữu vi phải là vô thường hữu vi nó không thường và cái gì không thường nếu như đọc ở trong cái bài kinh vô ngã tướng kinh Đức Phật dạy sắc thọ tưởng hành thức là vô thường là thường hay là vô thường bạch thế tôn sắc thù tưởng hành tức lòng là vô thường cái gì vô thường cái đó phải, phải đổi thay mà cái gì đổi thay thì có thật cho là cái đó là của ta chăng không nên như thế thì ở đây chúng ta thấy ngoài bốn đạo bốn ngoài giáo pháp của Phật không có không có bốn đạo bốn quả và tại là tại sao vậy bởi vì giáo lý của ngài không có chấp nhận cái sự thường hằng cái sự thường còn của các pháp hữu vi mà các pháp hữu vi phải vô thường cái gì vô thường cái đó đổi thay mà cái gì đổi thay cái đó làm cho chúng sinh phải phải chịu cái sự đau khổ xác thân này của chúng ta nè sanh ra nè rồi chúng ta phải lớn lên nó phải bị cái gì nó phải bị chuyển hóa cái cái sự sanh cái sự sanh trụ diệt của của sắc quẩn này rồi rồi cái quy trình của tâm pháp cũng vậy nó có coi như là là sinh tiến dị diệt rồi nó có cái à, nó có trải qua được rồi cái thành tựu rồi cái cái cái trụ vững lại và cuối cùng nó diệt tận hay là nói một cách đơn giản cái sự sanh diệt của danh và sắc này nó đến đi một cách liên tục và rồi con người mình đến cái già đến cái bệnh và cuối cùng đến cái chết ai mà thoát khỏi được cái chết mà luôn luôn luôn luôn chấp cái này là tôi chấp tự ngã của mình cho nên mình đau khổ là mình tổn thương là mình tổn thương một cái mình cảm thấy buồn chứ sự thật ra cái tôi đó, đó mình lục cái kỹ chứ chẳng qua chỉ là một sự chấp chấp chấp ngã thôi chứ con người biết đặt xuống một chút xíu sống rất nhẹ nhàng con người sống biết cái gì sao cũng được hết mọi việc nó nó nó nó nó, nó rất là, là bình thường nó rất là đơn giản thì mọi chuyện nó rất thường còn nếu như chúng ta muốn bất thường thì nó thật sự rất là bất thường xảy ra đối với chính ta cho nên vì vậy đây chính là cái điều mà chúng ta cần nhớ đức phật thì khẳng định trong giáo pháp của phật không có nếu như ngoài giáo pháp của phật không có không có bốn đạo bốn quả và đối với đời thì còn chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vì ngon xúc lạc dục giới sắc giới vô sắc giới ái với các cảnh thiền để đau khổ sinh tử hay ái với các cái, cái dục à, coi như là à, kamatanha phá quá tanha quý phá quá tanha tức là dục ái hữu ái và phi hữu ái còn đối với các bậc thánh và đức phật thì các ngài không còn bị hệ lụy qua khổ sầu đó là như thế và dạ, kính bạch quý ngài kính thưa toàn thể quý vị à, chúng tôi xin trình bày qua cái uh, câu kinh pháp cú và tích truyện là như vậy nếu có điều chi sẽ tích kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ cho à, kính chấm dứt cơ phần giảng thuyết nơi đây trước khi dứt lời kính dân và phước lành đức trời được tích tới này thiên vương các vị chư thiên hộ trì chánh pháp nhất là các vị chư thần chư thiên các vị chân linh nhất trên ký linh tại chủ đức tại chủ quán nghiêm xin tất cả mọi vị đều được an lạc và mong tất cả chúng ta luôn luôn được tu tập sánh quả trong phật pháp nam mô bổn thầy dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh khai dạ dàn sa thú sa thú lành thai chúng con kính tri ân thượng tọa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 Bhagavato Sapa Mangalang Rakhanto Sapa De Vata Sapa Buddha Nang Khóa Vena Sada Sa Thầy Vô Quanh Tui Tê Bhagavato Sapa Mangalang Rakhanto Sapa De Vata Sapa Dhamma Nang Khóa Vena Sada Sa Thầy Vô Quanh Tui Tê Bhagavato Sapa Mangalang Rakhanto Sapa De Vata Sapa Sangha Nang Khóa Vena Sada Sa Thầy Vô Quanh Tui Tê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 chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh thượng tọa tệ quyền đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức đang vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng và quá Ya de vata santi vihara wa chi ni Thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta sót thiền ca ron tê tha vi ha ra mặn đa đề đề ra cha ma cha na wa ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca gam